Hi there, it's amazing word. Um, đây là video đầu tiên của mình và mình cũng chưa biết nên làm gì cho kênh của mình nên là mình muốn các bạn comment bên dưới để mình có thể biết uh, vâng mục đích cho channel của mình. Cảm ơn các bạn.